mình đang ở 45A mà HD nhá đó rồi đi vào nha ờ, cho cháu bún gà chân mọc thì uh, quán nhà cô có rất nhiều món để các bạn có thể lựa chọn thì uh, có cái phở bốn miếng mì ở Việt Nam mang đến thì đây là phở này uh, phở bốn miếng gà phở bốn miếng mạ gà đùi cánh rồi là gà mọc chân gà rồi gà chân mọc gà chân tim đùi chân mọc đùi chân tim và thập cẩm cái giá cả cũng rất thập trăm thôi ờ, nó oh, cũng khá là ok không phải đắt lắm củ quán độc cẩm chắc chắn nó sẽ đắt rồi thì nó rất nhiều nguyên liệu mà thì có vẻ không gian quán khá là sạch sẽ ngay mặt đường thôi thêm nhất là mỡ béo đây là vị lăng a và đây là cô lá chân ngọc lá chân ngọc không con này cũng thêm lên nữa kìa đâu đi đâu đi mai đây là cô đang trần bún này nghe mọi người kể rất nhiều dạ, con thấy con lần trước có mấy bạn đấy đây là cô cho các ở đây thì thấy là à, con da gà nó vàng nó ngon rồi trần rút sừng đúng rồi đây là, là chân này đây là măng này đây có nhiều món các bạn thưởng thức nha cái này mỏng cái này là mỏng gọi là mỏng món chủ ờ, đạo thì ở đây các bạn ở đây thì bắp ờ, bún khá là đầy đặn thì ở đây ờ, có cái lá chanh này gia đình cô đã cắt cho nó là nhỏ ra và để cho ở đây ăn cùng với lại phở gà và cái phở gà mà ăn với lại mà lá chanh rất là thơm nó khá là vị hương vị rất là sắc rất là lạ đầy rất tốt. Đấy, ăn kèm cho nó cái khai như tê thì đó ở đây là chanh tiếp theo đây tương ớt thì mình nghĩ rằng là đây tương ớt nhà tự làm chứ không giờ thì tương ớt này thật là nhà tự làm rồi mình sẽ khám phá xem là món này làm sao nha tiếp theo thì uh, ờ, đây là cái ớt như mình nói vừa nãy ấy cái ớt này là cô tự làm ra nhưng cho một ít thôi tại vì mình nghĩ rất là cay cay lắm cho một ít lá chanh và lá nhỏ là cô đã lấy slice rất là nhỏ rồi cho đây ăn kèm như mình đã nói rồi giờ ta sẽ ăn thử nhé đó bây giờ chúng ta sẽ ăn thử nhé đây là cái miếng ờ, mọc này khá là dai ngon đặc biệt là nó còn từ nó mọc lại với nhau ấy từ cái um, lá chanh này rồi là nước dùng này rồi là thịt gà này ở đây thì mọi thứ nó khá là hòa quyện với nhau các bạn ạ thì từ lớp bún nhá thịt gà dai dai rồi là hành hoa và một cái điều đó là cái um, chân chân chân chân gà này nó mềm cực luôn đấy không mờ mờ mềm nó lại vừa kiểu sật sật đấy cái sụn đấy nước nữa ngọt nó gọi là nó, nó xuống tận của họng rồi là một điểm rất thích đây là nước nó là trong trong dã man luôn cái măng đây cũng là ngon này măng này là cô chắc là mình đã khá làm kỹ rất là kỹ sạch này Gia Lai nhà này gà nữa gà đấy là mình rất thích là cái da rất là vàng các bạn da vàng mà ăn cái da ấy nó giòn tan luôn đấy à, vậy là cái bát bát bát bún của mình mình đã hết tất cả một cái nước và thì nói chung là bây giờ nó trông trông nó rất là sạch sẽ nên là cho nên vì vậy thì uh, đây là một bốn 45 mang đế thì uh, cái cảnh quan của mình thì quán rất sạch sẽ và quán khá là ok thì uh, mong rằng uh, cái clip của mình sẽ giúp cho bạn một cái điểm uh, ăn mới trong uh, thời gian tới và đừng quên subscribe like và share clip của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Cảm ơn.